Xin chào các em học sinh lớp 6 Thế thì các em đã làm bài tập ở các cái bài giảng trước của cô chưa? Sau khi các em hoàn thành bài giảng trước thì các em đã rất là nhớ các kiến thức rồi phải không nào? Thì hôm trước cô đã hướng dẫn chúng ta ôn tập các dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 và chúng ta đã biết rằng những số như thế nào thì chia hết cho 2 và 5 rồi Và tại sao những số có được tính chất như vậy thì nó sẽ chia hết cho 2 và 5 Đấy, thì hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập tiếp các dấu hiệu chia hết Ở đây hôm nay chúng ta sẽ ôn tập hai dấu hiệu chia hết viết cho cho ba thì chúng ta nhớ lại xem là số như thế nào thì chia cho chín đúng không nhỉ thế thì các em nhớ là các số có tổng các chữ số chia cho chín thì số đó chia cho chín đấy và chỉ những số đó mới chia cho chín em nhớ câu đó nhá các số có tổng các chữ số chia cho chín thì chia cho chín và chỉ những số đó mới chia chín đấy thế còn rất số ba là gì là các số có tổng các chữ số chia cho ba thì chia cho ba và chỉ những số đó mới cho chúng ta Đấy. như vậy ta ta thấy sự khác biệt giữa dấu hiệu chia cho 9 và dấu hiệu chia cho 3 so với dấu hiệu chia cho 5 và 2 đúng không nào ở dấu hiệu chia cho 5 và 2 là chúng ta sẽ chữ số tận cùng đấy thế còn ở dấu hiệu chia cho 9 và chia cho 3 thì ta sẽ cái gì ta sẽ tổng các chữ số đấy em nhớ là chúng ta xếp tổng các chữ số đấy bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập để vận dụng hai cái dấu hiệu chia này Bây giờ ta chuẩn xác định là 11 nhé. Trong các số sau, số nào chia cho 3, số nào chia cho 9? Đấy. Thì dù muốn biết rằng số nào chia cho 3 hay là chia cho 9 thì chúng ta vẫn phải xét tổng các chữ số. Các hình dung chưa? Bây giờ chúng ta xét tổng các chữ số nào. Số 275 có tổng các chữ số bằng mấy các em? À, 275 có tổng các chữ số là mấy? Là 2 9 cộng 5 là bằng bằng 14 Thế số 14 này có chia được cho 3 không em? À chắc chắn là không chia được cho 3 rồi đúng không nào? Bởi vì không có số tự nhiên nào nhân 3 mà bằng 14 cả Chúng ta học phép chia chúng ta hiểu rồi Đấy, do đó tổng các chữ số này không chia cho 3 Cho nên số này không chia 3 Vậy chúng ta loại bỏ số này đi Được chưa? Đến với số 2 là số 1347 Tổng các chữ số của nó 1347 Có tổng các chữ số là 1 cộng 3 cô 4 cộng 7 chúng ta cộng cho cô kết quả bao nhiêu à nhầm nào 1 cộng 3 cộng 4 cộng 7 là bằng 10 15 có chia được cho 3 không 15 chia được cho 3 đúng không suy ra 1 3 4 7 chia được cho 3 đấy thì đối với cái bài này thì cô không trình bày cô đang nhắc để chúng ta kết luận thôi nhé cái số 4950 là 4950 lại có tổng các chữ số là mấy 4 cộng 9 cộng 5 cộng 0 bằng bằng mấy nhỉ? 4 cộng 9 là 13, 13 cộng 5 là là 18. Đấy, 18 thì chia được cho 3, cho nên số 4950 này chia được cho 3. Đấy, chúng ta hiểu chưa? Tiếp tục đến cái số 6354 thì có tổng các chữ số là mấy đây? Là 6 cộng 3 cộng 5 cộng 4 và bằng 6 cộng 3 là 9, 5 cộng 4 là 9, 9 cộng 9 lại cũng bằng 18. Chuyên suy ra là 6, 3, 5, 4 cũng chia được cho 3 Đấy. Đến số tiếp theo là số 2, 5, 4 Có tổng các chữ số là mấy em? À, chính là 2 cộng 5 cộng 4 bằng bao nhiêu? 2 cộng 5 là 7 7 cộng 4 là bằng 11 11 thì không chia được cho 3 Suy ra số 2, 5, 4 không chia được cho 3 Đấy. Như vậy chúng ta xét toàn bộ các số Thứ nhất phân số của đề bài và chúng ta sẽ tổng các chữ số của nó đấy trường hợp nào tổng các chữ số của nó chia được cho ba thì số đó sẽ chia được cho ba Đấy, như vậy có ba số có tổng các chữ số là 15 và 18 chia được cho ba, cho nên ba số này chia được cho ba. bây giờ chúng ta giải kết trả lời của bài toán nhé chúng ta trả lời giảm dạ. các số chia hết cho ba là là bao nhiêu à là số đầu tiên là một ba bốn bảy bốn chín năm không và sáu ba Đấy, như vậy chúng ta đã trả lời ý thứ nhất bây giờ đến ý thứ hai là số nào chia được cho 9 bây giờ chúng ta lại quan sát cái tổng các chữ số chúng ta vừa nhắc lúc nãy số đầu tiên tổng là 14 không chia được cho 9 vậy số này cũng không chia được cho 9 275 cũng không chia cho 9 phải không? Số này tổng cộng 15 có chia được cho 9 không? Cũng không chia được cho 9 vậy số này cũng không chia được cho 9. Số 4950 tổng cộng 18, 18 này chia được cho 9 cho nên số này cũng chia được cho 9 phải không nào? Đây. Số này tổng với số cũng là 18, 18 cũng chia được cho 9 cho nên số đó cũng chia được cho 9. Cô xóa phần này để viết lại thì em gọn nhé. Đây, tổng các chữ số này là không chia được cho 9 nên suy ra 275 cũng không chia được cho 9. Số này là 15 không chia được cho 9 nên 1347 cũng không chia được cho 9. Số này là 18 thì 18 chia cho 9 phải không nào? Từ đó ta suy ra số 4950 này chia hết cho 9. Đấy, số này là 18 cũng chia được cho 9. Suy ra số 49 à 6354 6354 cũng chia được cho 9 Và số này là 11 thì tổng chữ số là 11 không chia được cho 9 Nên suy ra số 254 này cũng không chia được cho 9 Đấy. Từ đó chúng ta suy ra có hai số chia được cho 9 đó là 4950 và 6354 Đấy. Các em sẽ trả lời của bài toán nhé Còn vì sao ta đã nhắc ra ngoài đây rồi phải không nào? Vậy các số chia được cho 9 là chia hết cho 9 là các số chia hết chân chín là là những số nào là số 4950 và số 634 đấy. thì qua bài tập này cũng muốn nhắc nhở cho các em về hai cái dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia cho 3 và các em lưu ý rằng là muốn xét số đó có chia được cho 9 có chia được cho 3 hay không thì chúng ta phải chứ không phải xét chữ số tận cùng giống như dấu hiệu chia cho năm của cho hai bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ hai em thân mến bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm bài hai chúng ta xét sang tổng hiệu sau có chia cho ba không gì sao Đấy. Thế thì muốn xét tổng và hiệu sau có chia cho ba hay không thì chúng ta phải nắm chắc được dấu hiệu chia cho ba cũng như dấu hiệu và cũng như tính chất trên một tổng và hiệu chúng ta đã học đúng nào bây giờ chúng ta xét cái câu a đầu tiên nhé bây giờ muốn biết rằng là tổng tổng này có chữ ba không thì chúng ta xét từng số hạng trong tổng này đúng không nhỉ chúng ta xem số một nghìn một trăm sáu mươi này có chia được cho ba không các em à ta có một một sáu mốt thì muốn xét xem là số một một sáu mốt này có chia được cho ba hay không thì chúng ta lại xét tổng các chữ số của nó Số 1161 này có tổng các chữ số là mấy? Là 1 cộng 1 cộng 6 cộng 1. Vậy tổng các chữ số nó bằng mấy em? 1 cộng 1 là 2 cộng 6 là 8, 8 cộng 1 là 9. Vậy nó có chia được cho 3 hay không? À, số 9 thì chia được cho 3. Cho nên ta suy ra số 1161 này chia được cho 3. Đấy. Đến số hạng thứ hai của tổng là 4326 4, 3, 2, 6 Chúng ta xét xem tổng các chữ số của nó là bao nhiêu em? Là 4 cộng 3 cộng 2 cộng 6 bằng bao nhiêu? 4 cộng 3 là 7 7 cộng 2 là 9 9 cộng 6 là bằng bằng 15 15 chia được cho 3 Đấy, như vậy cái số là 4326 chia được cho 3 Thế hai số hạng này đều chia cho 3 Thì theo tính chất chia phần tổng Đúng không? Thì tổng này như thế nào? tấm này như thế nào các em à cái này chúng ta số hạng này của chúng ta cho nên tổng là 1161 cộng 4326 cũng chia cho 3 theo tính chất trường tổng ta đã học được không nào đây như vậy chúng ta đã trả lời được cái tổng này chia cho 3 bởi vì cả hai số hạng đều chia cho 7 tương tự các em làm câu C câu B câu B nhé B ta có xét cái số 5445 số này có chia cho 3 hay không thì chúng ta xét tổng là 5 cộng 4 cộng 4 cộng 5 tổng các chữ số của nó bằng 5 cộng 4 là 9 4 cộng 5 là 9 9 cộng 9 là bằng mấy các em à, bằng 18 Vì 18 có chia được cho 3 không à 18 thì chia hết cho 3 đúng không nào do đó số này chia hết cho 3 đến cái số hạng tiếp theo là 1234 1234 cô cứ để đó rồi sau cô ghi cộng sau ta lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 xem có làm số chia cho 3 hay không nhé 1 cộng 2 là 3 3 cộng 3 là 6 6 cộng 4 là là 10 Thế 10 có chia được cho 3 hay không? À 10 là không chia được cho 3 Do đó số này không chia được cho 3 đấy như vậy trong cái hiệu này có một số chia hết cho ba và chỉ có một số không chia hết cho ba vậy thì theo tính chất chia một tổng và hiệu thì cái hiệu này sẽ không chia ba phải không nào đấy như vậy chúng ta phải nắm chắc tính chất chia một tổng và hiệu để chúng ta xét cái bài toán như thế này không chia cho ba bây giờ tương tự chúng ta sẽ làm câu c câu c ta có ta có một nhân hai nhân ba nhân bốn là 99 chia được cho 3 từ đó chúng ta suy ra ta suy ra kết tổng 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 nhân 6 cộng 36 chia được cho 3 ta hình dung chưa Vì hai số hạng chia cho 3 thì tổng sẽ chia cho 3 thấy không nào và chúng ta chuyển qua câu C chúng ta xét tiếp ta có cái số 20.000 Số này có trừ cho ba hay không các em? Chúng ta xét tổng các chữ số là gồm hai cộng không cộng hai cộng không cộng hai, Vậy tổng các chữ số nó là 4, nó đơn giản không ghi ra được nhá. 4 thì không chia cho 3, cho nên số này cũng không chia cho 3. Đấy. Đến cái thừa số thứ hai, à, số hạng thứ hai là một nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 nhân 6 nhân 7. Đấy. Thì cái này có chứa thừa số là 3 cho nên nó phải chia cho 3 được không nào đấy như vậy số này chia cho ba cái tích này này số này không chia cho ba tích này là chia cho ba cho nên suy ra cái hiệu hai nghìn hai mươi nghìn hai trăm trừ cho một nhân hai nhân ba nhân bốn nhân năm nhân sáu nhân bảy cái hiệu này sẽ không chia cho ba nhờ tính chất trên tổng đấy như vậy đề bài như thế nào như vậy nhưng câu hỏi là xét xem tổng liệu sau có chia hết cho 9 hay không thì chúng ta cũng làm tương tự đây đấy vậy để xét là tổng hiệu này có chia cho 9 hay không thì chúng ta cũng xét xem số này có chia được cho 9 hay không đúng không số này có chia được cho 9 hay không đấy chúng ta thử nào một nghìn một trăm sáu có chia được cho 9 hay không nó chia được 9 vì tổng các chỉ số của nó là mấy em tổng các chữ số của nó là 9 phải không nào đấy còn số 4326 này có tổng các chữ số là bao nhiêu lúc nãy chúng ta vừa tính tổng là 15 15 thì không chia được cho 9 cho nên số này không chia được cho 9 số này chia được cho 9 số này không chia được cho 9 nên tổng này sẽ không chia được cho 9 đấy về nhà các em hãy làm cái bài tập này với đề bài là chất xem tổng hiệu sau có chia hết cho chín hay không nhé các em được chưa nào và cách làm là giống như cô hướng dẫn cô a bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm một số bài tập mới cho các em các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em Vậy cũng là tổng quả hiệu giống như bài cô giải Nhưng mà với cái đề bài là hỏi là tổng và hiệu sau có chia cho 9 hay không vì sao thì các sẽ có trình bày bài này với em nhé đấy và bài 2 thì là tương tự cái bài cô đã giao trên lớp đấy cô mong rằng các em hãy hoàn thành bài tập thật tốt xin chào và hẹn gặp lại các em